Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021, tức ngày 15 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Tuất hôm nay là Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết người tuổi Tý trong ngày hôm nay có thể sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp Chính ấn tiếp sức cho con giáp này nhờ vậy mà bạn vững tin vào chính bản thân mình, dám nghĩ dám làm. Trong ngày cuối tuần này những chú chuột sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để đạt được mục tiêu đã đạt ra từ đầu tuần. Tinh thần trách nhiệm cao nên công việc dù khó khăn đến đâu bạn cũng không lùi bước mà phải chiến thắng mới thôi. Thủy sinh xuất cho Mộc, đường tình duyên của tuổi Tý trong ngày hôm nay sẽ khá chắc trở khi mà không nhận được sự ủng hộ của người thân. Người tuổi Tý sẽ cảm thấy bế tắc khi không biết phải lựa chọn ai cho cán cân được thăng bằng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị, dậu. hai Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang vướng phải cục diện tương hình và chuyện tình cảm lứa đôi không được thuận lợi như bạn mong muốn. Trong ngày hôm nay hai bạn có thể sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người. Trong chuyện tình cảm bạn nên bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không hồi kết. Đối phương có thể đang chờ đợi bạn đưa ra một tín hiệu làm lành, không dám là người đưa ra câu làm hòa trước. Chính tài đảm bảo cho thu nhập của người tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, Ngày hôm nay con giáp này nên quản lý tài chính của mình cho tốt, đừng khiến cho bản thân đánh mất những điều quý giá trong thời điểm này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Ba. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày thứ bảy này, người tuổi Dần nên hiểu được lòng mình đang muốn điều gì và xác định tình cảm của mình không nên nhập nhằng vì điều đó, cũng sẽ khiến bản thân bạn bị tổn thương. Nếu người tuổi Dần đã có gia đình thì vợ chồng hãy thấu hiểu cho nhau cùng nhau san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, trong ngày thứ bảy cuối tuần này bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui bất ngờ từ người thân yêu của mình. Tỷ kiến xuất hiện, sự quyết đoán sẽ giúp cho người tuổi dần tìm lại được hướng đi cho mình trên con đường sự nghiệp. Con giáp này hãy nỗ lực nhiều hơn để khẳng định được năng lực của bản thân. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Bói tử vi online phương Đông 12 con giáp nói rằng lục hợp quý nhân xuất hiện, đường tình duyên của người tuổi mão dần khởi sắc. Con giáp này có thể sẽ nhận được lời giới thiệu từ phía bạn bè, người thân nên gặp được định mệnh của đời mình, tình cảm cũng bắt đầu chớm nở. Tuy nhiên trong ngày hôm nay người tuổi mão sẽ hao tài tốn của bởi có kiếp tài xuất hiện. Nếu bạn không thể đánh thắng lý trí của mình mà hành động theo cảm tính thì chắc chắn hậu quả đến với bạn sẽ rất lớn. Ngoài ra trong ngày thứ bảy cuối tuần này người tuổi mão muốn đi đâu xa thì hãy cẩn thận nếu không sẽ gặp tai nạn bất chắc. Bên cạnh đó hãy đi kiểm tra lại vấn đề sức khỏe của mình để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn nhé. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thìn tuất tương xung sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng trong ngày thứ bảy này của tuổi thìn. Người tuổi thìn sẽ không cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ phía đối phương. Tuy nhiên mọi thứ cũng cần được xem xét bởi có thể chính sự vô tình của bạn đã đẩy người bạn đời của mình đi xa hơn. Vốn dĩ đối phương là người chẳng giỏi bày tỏ tình cảm, bạn cũng đã biết điều đó từ những ngày đầu, sao giờ lại lấy đó làm lý do trách móc thiên tài cũng sẽ giúp bạn kết nối thêm với các đối tác làm ăn mới, hợp tác với nhau cùng có lợi. Giữa thời buổi làm ăn khó khăn thì điều này sẽ giúp bạn có được món lợi nhuận không tồi luôn đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tuất, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ. Xem tử vi thứ bảy ngày mới của 12 con giáp, thực thần là tia sáng trong ngày thứ bảy này của tuổi tỵ. Chuyện làm ăn làm ăn buôn bán càng ngày càng tiến triển tốt và con giáp này chẳng có lý do gì để ngưng lại những kế hoạch của mình. Chả mấy khi có cơ hội may mắn như ngày hôm nay vì thế người tuổi tỵ hãy biết tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp của mình. Bạn sẽ có nguồn thu nhập khá là đáng ngưỡng mộ đó. Hòa sinh xuất cho thổ, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang có những khúc mắc, những bất hòa chưa được giải quyết. Cả hai đều cho rằng mình là người đúng và không chịu xuống nước, mặc cho sự lạnh lùng khiến bạn thấy khó chịu. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tam hợp xuất hiện vì thế trong ngày hôm nay sẽ có quý nhân ghé qua, bạn sẽ thấy tình yêu nở rộ ngay trước mắt mình. Người ấy thực sự đã dùng tình cảm chân thành khiến cho trái tim của tuổi ngọ không ngừng rung động. Tuổi ngọ thứ bảy này công việc bất ổn, có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, bản mệnh không đủ năng lực để giải quyết. Con giáp này dễ bị thương quan làm cho nản lòng, thiếu đi sự tập trung trong công việc. Người tuổi ngọ dễ đánh mất đi sự quyết tâm của mình trước những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, càng buông xuôi thì sai sót càng dễ xảy ra, thất bại lại càng lớn, nếu không nhanh chóng dốc lại tinh thần thì hậu quả khôn lường giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ dần, tuất, mão, 8. Tử vi tuổi mùi. Theo lịch vạn niên, cục diện tương phá là điểm báo cho thấy quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang không được suôn sẻ cho lắm. Hai bạn đang gặp nhiều cản trở cũng như khó khăn khiến đôi lúc hai bạn chán nản. Có những mối nghi ngờ, hiếm khích nảy sinh bất chấp tình cảm đã gửi trao. Nếu trong chuyện tình cảm mà cả hai không thể tin tưởng lẫn nhau chắc chắn điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ không được bền chặt và rất dễ bị dạn nứt. Tuy nhiên nếu bạn thấy mối quan hệ này không được khả quan thì hãy nhanh chóng buông tay cho khỏi mất thời gian, tâm sức. Chính tài xuất hiện, điều này sẽ đảm bảo nguồn thu nhập trong ngày hôm nay cho tuổi mùi. Bản mệnh có thể sẽ cần phải mua sắm nhiều thứ trong thời điểm nhạy cảm này và có tiền lận lưng giúp bạn thấy an tâm hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão, 9. Tử vi tuổi thân. Tuổi thân đôi phần may mắn khi ít nhất trong ngày hôm nay bạn vẫn có chỗ dựa về tình cảm, Tam hội cục cho thấy dù bạn ở trong hoàn cảnh nào thì vẫn có người yêu thương mình ở bên. Người tuổi thân trong ngày thứ 4 này dễ cảm thấy bất an khi mà công việc không được thuận lợi như ý muốn. Thiên quan chẳng những không trợ giúp được nhiều mà còn buông lời châm chọc khiến tinh thần của con giáp này càng ngày càng xa sút Trong ngày hôm nay bản mệnh không còn sức chiến đấu, mọi hứng thu trong công việc đều bị giảm sút. Nhưng nếu bạn không cố gắng để tìm lại vận mệnh cho mình thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, có khi còn đối mặt với nguy cơ mất việc nữa đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tý, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Hôm nay người tuổi dậu cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Dù mâu thuẫn giữa bạn và người ấy bắt nguồn từ đâu thì cũng chưa nên đem những chuyện xưa cũ, lôi hết quá khứ ra để chí chết nhau. Dậu tuất tương hại, ai cũng có những lúc mất bình tĩnh không thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cần phải biết điểm dừng, cố gắng để không khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tệ hại, nếu không bạn sẽ làm cho người mình yêu chịu nhiều tổn thương. Chính quan sẽ nâng bước cho con giáp này trên con đường thăng tiến phía trước, bạn có thể nhận được cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình. Hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt nhất có thể. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần xuất hiện điều này giúp cho chuyện kinh doanh buôn bán của bạn ngày càng phát triển và gặt hái được những khoản tiền khổng lồ. Con giáp này có những bí quyết kinh doanh riêng vì thế chắc chắn thành công sẽ đến sớm mà thôi. Tuy nhiên khi thu nhập đã ổn định thì con giáp này cần học cách quản lý chi tiêu hợp lý. Đừng vì lý do bản thân đã kiếm ra tiền mà tiêu xài phung phí không tiết kiệm thì khi có chuyện gì đó xảy ra thì bạn sẽ trở tay không kịp đâu. Thổ khí vượng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề sức khỏe của con giáp này. Người tuổi tuất không tìm được hứng thú trong chuyện ăn uống, ăn kém ngon, ngủ cũng không sâu giấc, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, thiên ấn xuất hiện là điểm báo tốt cho thấy những khó khăn trong công việc đã dần được tháo gỡ, và con giáp này có thể bình tâm để thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu, đừng chần chừ do dự mãi nữa. Sự chủ động trong công việc sẽ giúp cho người tuổi hợi tìm được thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình và được cấp trên đánh giá cao. Bạn không cần phải gồng mình lên, cứ làm hết sức mình là được rồi. Thủy thủ xung khắc, có thể tình cảm gia đình sẽ là điểm yếu của tuổi hợi hôm nay khi mà bạn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn không thấy mình được vỗ về. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ